Hoa Lư, phường 9, thành phố Cà Mau. Điện thoại 07803 525566, 07803 526677. Email english@miuxschool.edu.vn. Website www.miuxschool.edu.vn hoặc www tiếng Anh Cà Mau.com. Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc MUS trực thuộc Tổng công ty cổ phần quốc tế Mỹ Úc là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp quy mô lớn tại thành phố Cà Mau. Anh ngữ quốc tế Mỹ-Úc MUS có hệ thống các chương trình đào tạo phong phú, hiện đại được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tất cả các chương trình đào tạo của Mỹ-Úc đều dẫn đến đầu ra là bằng cấp quốc tế. Anh ngữ quốc tế Mỹ-Úc MUS hiện là đơn vị có trụ sở mới tại Cà Mau, tạo thuận lợi cho học viên trong việc lựa chọn một nơi học lý tưởng Trung tâm cũng là đơn vị có số lượng giáo viên đông đảo nhất thành phố, với giáo viên Việt Nam đến từ thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo là người nước ngoài. Anh ngữ quốc tế Mỹ Úc MUS là đơn vị giảng dạy tiếng Anh được Quỹ ban Nhân dân và Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau cấp phép hoạt động trong công tác đào tạo tiếng Anh. Điều này một lần nữa đã khẳng định chất lượng, uy tín của nhà trường đối với học viên cũng như đối với các bậc phụ huynh. Chương trình đào tạo của Anh ngữ quốc tế Mỹ-Úc MUS được xây dựng trên cơ sở chương trình của các trường đại học công lập lớn hàng đầu Hoa Kỳ, Cambridge University of New York. Với 19 trường trực thuộc, 1.200 chương trình học và trên 250.000 học viên. MUS hiện có trụ sở tại 89 Qua Lư, phường 9 thành phố Cà Mau, nằm cạnh sông vận động Cà Mau. Các chương trình học được thiết kế ở nhiều cấp lớp phù hợp với trình độ và mục tiêu theo học Anh văn của các học viên, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học viên trong việc học đúng và yêu cầu, học đúng với yêu cầu và khả năng của mình. Ngoài ra, MUS còn có chương trình đào tạo tiếng Anh. Chương trình này được thiết kế linh động phù hợp với nhu cầu đào tạo của từng đơn vị, có tư vấn về thời lượng và khối lượng đào tạo, các khóa học của MUS cụ thể như sau. thi dành cho các bé từ 6 đến 12 tuổi. Anh ngữ thiếu niên dành cho các bé từ 13 đến 17 tuổi. Anh ngữ liên thông giáo dục. Học thuật quốc tế. TOEIC, Anh ngữ du học, luyện thi TOEFL IBT, Anh ngữ cho doanh nghiệp